Xin chào các bạn đã đến với trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi là bình luận viên của trận đấu. Đây chính là điều tuyệt vời mà bóng đá mang lại. Nó luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ và không làm chúng ta thất vọng phải không? Đó chính là điều kiện bóng đá trở thành môn thể thao vua. Anh biết đây chúng ta có một khung thành trống, một quả bóng và một đám người là đã có thể có một trò chơi hấp dẫn rồi.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 là rất thông minh mở cánh rất thoáng trả bóng rất nhanh tiếp tục đi bóng rất nguy hiểm đọc tình huống quá hay không được ý đồ là rất hay chỉ có một quả đá phạt góc thì có thể nói là các ngôi sao tấn công đang có cảm hứng chơi bóng. Vấn đề còn lại là hàng phòng ngự có giữ được sự lạnh lùng hay không. Đi bóng rất sung anh pha phối hợp ở trung dọc Quý vị đang theo dõi chương trình tường thuật trực tiếp của Đài truyền hình Việt Nam.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 để mở một tình huống tấn công nhanh rất đơn giản dứt điểm tuyệt vời ập vào và ra chân rất nhanh kỹ thuật rất tốt một cú ra chân ở một phạm vi không phải là quá thuận lợi nhưng nó đã khiến cho thủ thành không có một chút cơ hội nào He does it all with an air of efficiency and simplicity. giờ là lúc mà liệu những ngôi sao có lên tiếng để giành lại thế trận tấn công hay không nếu cứ tiếp tục mất trận địa như thế này thì việc họ có phải nhận thêm một bàn thua nữa cũng không phải là điều bất ngờ các cầu thủ cần chơi tập trung hơn một pha chuyền bóng rất có cảm giác đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý một chút may mắn và cả một sự chính xác cuối cùng rất tốt đó là mười truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ phản công quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để